Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình à, chia sẻ các bạn là mình à, sẽ lọc mụn nha các bạn. Thì, à, các bạn nhìn xem là mình đang sử dụng gel hút mụn than tre hoạt tính ha các bạn. À, mình chia sẻ cho các bạn xem cho vui ha. Là bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem ha. Thì lúc nãy mình đã có chét vô một chút xíu rồi đó. Nè. Thì cái à, hộp kia mình đã sử dụng rồi. Đây nè ha các bạn. Đây nè ra các bạn xem để vui nha mình sẽ lọc mụn nó mát mát đó các bạn gì con sâu bắt sâu bắt à hả bây giờ là tới ờ, lúc mình ờ, sẽ đắp mặt nạ lên để cho cái gel này nó dính vô ha các bạn đây hồi gì ai ai lột cái ra tiếng hồ đi nó thấm lại nó khô lại tiếng hồ luôn hả ba chục phút thôi chứ tiếng hồ lâu lắm ba chục phút là xong ừ. đi ra đợi thấy nó khô á tự mình lột hả không <laughs> người lột chứ không lột được rồi Mà nó bóng hơn ha Đúng không? Ừ. Phải tho nhiều á, tho nhiều nó mới bóng Nó hút mụn than hoạt tính nè Đúng rồi ừ, chia sẻ cho các bạn công dụng ha công dụng là hút sạch mụn cám mụn đầu đen bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông làm sạch và làm sáng da sảng khoái thư giãn với tinh chất than hoạt tính nè cách dùng thôi các bạn cách dùng nè thoa một lớp gel vừa đủ lên vùng mũi hay cả mặt thư giãn chờ gel khô khoảng 10 đến 15 phút ha các bạn sau đó mình lột lớp gel và rửa cho sạch vậy là xong ha các bạn đó thì à, cái này mình sử dụng cũng rất là nhiều lần rồi hôm nay mình à, quay video chia sẻ cho các bạn xem cho vui nha các bạn sử dụng cái gel này á, thì mình có để cái đường link á mình chia sẻ cho các bạn xem bây giờ nó căng ra các bạn giờ nó khô rồi nó căng đó các bạn thấy chút nữa mình lột nó ra nha thấy rõ thấy không ừ, nóc hết trơn rồi rồi nó gà nhóc hết trơn rồi ừ. Nha. Đâu đâu coi. động nó có nhiều Rồi, video đến đây là hết nha các bạn